Xin chào tất cả các bạn Hôm nay công nghệ tiếng mạnh.com lại tiếp tục ra một video mới Video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bạn đó chính là một cái mẫu camera ngụy trang đồng hồ treo tường mới và rõ nét nhất trong cái năm 2019 này đến cho tất cả các bạn thì các bạn có thể biết được chúng ta đang tìm và muốn đấy, sử dụng những cái dòng mẫu camera ngụy trang camera siêu nhỏ phù hợp nhất để chúng ta có thể ghi lại những đoạn video hình ảnh âm thanh rõ nét và nghe rất là xa à, ví dụ như bạn có thể biết được rằng khi các bạn muốn theo dõi ở tại gia đình chúng ta những cái vật phẩm có giá trị trong gia đình Đấy, ví dụ như là bị mất cắp các bạn có thể xem lại hoặc là xem trực tiếp trên chính cái đồng hồ camera chúng ta đã được ngụy trang ở trong cái đồng hồ này kể cả bất kể ai nhìn vào không thể nào mà biết được trong cái đồng hồ này có một cái mắt camera Đấy, một cái mắt thần đã nhìn ra đó chính là cái con mắt thứ hai của chúng ta Đấy, nhìn ra để chúng ta có thể kiểm soát quản lý tài sản hay là quản lý những cái vật phẩm giá trị trong đấy, gia đình trong công việc của chúng ta hay là các bạn có thể đặt ở văn phòng giám sát thứ nhất là chúng ta có thể giám sát được nhân viên chúng ta làm việc ra sao như thế nào đấy, về đấy, và cái mẫu đồng hồ này ví dụ như các bạn lắp pin vào vẫn có thể chạy được đấy, pin như bình thường đấy, và các bạn có thể sử dụng cái đồng hồ này đấy các bạn có thể xem được trực tiếp từ xa qua cái điện thoại di động chúng ta điện thoại smartphone điện thoại nào các bạn có thể xem được các bạn nhé đấy, bất kể những cái dòng điện thoại nào như iPhone Samsung Oppo đấy các bạn muốn xem cái dòng điện thoại nào chỉ việc đấy, cầm nên cái điện thoại chúng ta thao tác một vài bước rất là đơn giản chúng ta đã có thể cài đặt thành công và xem được trực tiếp trên đấy, cái điện thoại di động chúng ta và cái đồng hồ này sẽ hỗ trợ cho chúng ta đó chính là cái thẻ nhớ lên đến 32 GB cái thẻ nhớ này Đấy, nó sẽ có cái tác dụng của nó đó chính là nó sẽ lưu được những đoạn video khi chúng ta không xem trực tiếp vào trong cái thẻ nhớ này để chúng ta có thể xem lại được trên máy tính trên cái điện thoại di động của chúng ta và cái bộ phụ kiện của nó bao gồm đấy, một dây cáp sạc đấy, thứ nhất là pin của nó này pin của nó sẽ được uh, chạy liên tục trong vòng từ 8 đến 10 tiếng đó chính là pin camera còn pin đồng hồ các bạn sẽ chạy bằng pin riêng pin con thỏ các bạn nhé và nó sẽ cho chúng ta một cái đoạn dây sạc rất là dài trong cái dây sạc này có thể lên được từ 3 đến 5 mét và dây sạc này dài để làm gì để khi chúng ta muốn nó ghi hình trực tiếp ấy, và vừa sạc pin vừa ghi hình các bạn chỉ việc cắm liên kết ấy, một cái đầu sạc vào cái đồng hồ chúng ta và một cái đầu USB vào cái cổng cốc sạc khác và cắm vào điện là chúng ta có thể vừa sạc vừa xem hình vừa ghi hình luôn các bạn nhé đó chính là về phần dây sạc của nó hoặc là chúng ta không muốn cắm trực tiếp thì chúng ta có thể sạc pin được đấy, dây rất là dài các bạn này đấy, pin nó 8 đến 10 tiếng các bạn nhé đó chính là phần thứ nhất thứ hai sẽ tặng em cho tặng kèm cho chúng ta đó chính là một cái ờ, móc treo móc treo đồng hồ này các bạn nhé đó chính là một móc treo thứ ba là một cái đĩa CD và một cuốn sách hướng dẫn sử dụng do nhà sản xuất tạo ra các bạn này rồi nha bạn nhé thì ở video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn trực tiếp à, cách sử dụng của mẫu đồng hồ này nhưng mà các bạn không phải cầm đến mẫu uh, hướng dẫn sử dụng của nó nữa Đấy, sử dụng hướng dẫn thì bằng tiếng Anh còn tôi sẽ hướng dẫn các bạn bằng tiếng Việt lời nói chân thực các bạn nhé đây này Đấy, đầu tiên đây là một trong những mẫu đồng hồ thứ nhất là nói về độ sang trọng thì rất là sang trọng và mẫu đồng hồ cực kỳ là đẹp đấy và đồng hồ này là một trong những đồng hồ rất là bền luôn các bạn sử dụng trong vòng 3 đến 5 năm hoặc có thể là nhiều hơn nữa khi mà các bạn đấy, đặt nó sẽ làm đồng hồ gia đình của chúng ta và như bạn có thể thấy được trên mặt đồng hồ này nó sẽ có một mắt camera thì kể cả các bạn khi các bạn nhìn các bạn chú ý thật là kỹ cũng không thể nào mà thấy được cái mắt camera ở đâu thì ở video này tôi xin giấu cái mắt đó lại khi nào các bạn mua hàng đặt hàng tại cửa hàng tôi tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn đó chính là mắt nó ở đâu để các bạn có thể biết được bạn đặt làm sao cho nó cân đối cân chỉnh các bạn xem được cái video rõ nét nhất và đúng với chiều hướng nhất của các bạn muốn xem các bạn nhé và đấy, tôi sẽ cho các bạn xem qua về cái các cái chức năng cái công dụng của nó này đầu tiên này các cái nút à, ở trên cái thân à, phía sau của cái đồng hồ đầu tiên là các bạn không còn xa lạ với tất cả các bạn nữa đó chính là một cái à, nút bật on off đây các bạn nhá nút bật on off này và bên cạnh nút bật đó bên phải đây đó chính là một cái lỗ đèn báo hiệu cho chúng ta biết là khi nào đồng hồ bật và khi nào đồng hồ tắt và cái đèn đó hoàn toàn chúng ta có thể tắt được các bạn nhá Đấy, đây đó chính là dây chân cắm sạc này còn đây là cắm thẻ nhớ này nút à, này để chúng ta thể khởi động được đồng hồ chúng ta đây là nút reset à, chúng ta chỉ việc cầm một cái uh, kim hoặc cái que tăm chúng ta chọc vào là chúng ta thể reset ở đồng hồ đây là cái mạng wifi lan thì cái mạng wifi lan này các bạn cần chú ý đến đó chính là khi chúng ta muốn xem trực tiếp cái mạng wifi lan này tại gia đình chúng ta chúng ta chỉ việc cắm một cái à, dây mạng uh, kết nối từ wifi đến cái đồng hồ này thì khi đó chúng ta chỉ việc có cái ứng dụng đó chúng ta vào cài đặt wifi bắt wifi kết nối tại gia đình chúng ta là chúng ta để xem được cái wifi này các bạn nhé đó rất là đơn giản và tiếp theo này đó chính là cái phần uh, nó sẽ tự động đấy, chạy bằng cái mạch của pin đồng hồ đây pin đồng hồ đấy các bạn nhé đây là mạch pin này chạy bình thường luôn này đây là đó chính là một cái mã mã này khi chúng ta kết nối xong rồi chúng ta phải bỏ được mã đi để cho người ta không thể phát hiện ra được các bạn này đó khi bạn cầm lên này không thể nào mà biết được đây là một chiếc camera đâu các bạn nhé hoàn toàn chắc chắn 100% tôi tin tưởng là không ai phải biết được và đầu tiên sử dụng chúng ta sẽ cắm thẻ nhớ vào cắm thẻ nhớ vào để lưu giữ được lại những hình ảnh các bạn nhé đấy đầu tiên khi chúng ta cầm thẻ nhớ lập tức in sâu bên trong khi chúng ta bật camera lên chúng ta sẽ bật on lên này thì nó, nó chưa hiện đèn báo hiệu các bạn sẽ bấm vào một cái nút nhỏ đây là nút khởi động đồng hồ này Đấy, bấm vào lập tức này nó hiện đèn lên chúng ta nhé và đây nó chính là cái đèn à, của cái đường sóng lan wifi đèn này chúng ta phải tắt được này các bạn này và khi khi chúng ta chờ trong cái thời gian nó hiện đèn lên thì các bạn sẽ cầm vào cái điện thoại di động của chúng ta và tất cả các dòng điện thoại đều có thể xem được hết các bạn nhé đầu tiên này tôi sẽ vào ứng dụng đấy, về iPhone và App Store tải cho tôi một cái ứng dụng tên của nó đó chính là HD Minicam Pro Minicam vào nộp đấy các bạn nhé đây đó chính là cái tên ứng dụng chúng ta cần tải về để chúng ta xem trực tiếp cái màn hình đấy camera của chúng ta đây này các bạn này <clears throat> còn các bạn là dùng các ờ, cái mẫu điện thoại Android các bạn vào CH Play tải cho tôi đó chính là HD mini cam đây các bạn này đó chính là HD mini cam các bạn nhé và khi các bạn tải về thành công các bạn chỉ việc vào cài đặt này vào wifi hiện lên cho chúng ta một tên wifi cực kỳ dài không có ở mặt chúng ta chỉ việc kết nối với nó thôi đó rất là đơn giản khi kết nối thành công nó sẽ hiện cho chúng ta một cái sóng wifi lên trên góc của cái điện thoại là các bạn đã kết nối thành công và bước tiếp theo chúng ta cần làm đó chính là vào ứng dụng mới tải về HDMI Cam Pro các bạn nhé khi chúng ta vào HDMI Cam Pro thì cất chất lượng video của cái mẫu đồng hồ này đó chính là lên đến 1080 Full HD đây các bạn nhé lập tức nó sẽ hiện một cam online chúng ta chỉ bấm vào cam và skip là chúng ta xem được hình ảnh này đây các bạn nhé tôi cho các bạn xem được hình ảnh của nó này đây với hình ảnh của nó đây các bạn xem này khi chúng ta đặt cái mắt cam nó rất là rộng lên đến 120 độ luôn các bạn này các bạn nhìn thấy chưa đó rất là rõ nét luôn nha các bạn nhá đấy, với cái độ rộng nó này cực kỳ rộng chất lượng chúng ta đang xem là 1080 HD chúng ta nghe được âm thanh này có thể nghe được âm thanh luôn các bạn nhá bấm vào nghe âm thanh này alo đó các bạn nghe âm thanh này alo alo và kèm theo đó đó chính là chức năng chỉnh độ sáng ban ngày chỉnh độ sáng ban đêm quay ban đêm này và tắt được cái đèn báo hiệu nó đi đấy, đèn báo hiệu lập tức mất đi các bạn nha đấy, bật lên và tắt đấy đây là chúng ta chỉnh cái chất lượng video của nó này có bốn chất lượng 1080 720 640 và 480 các bạn nha, các bạn cứ bật khi chất lượng video cao nhất để các bạn xem được hình ảnh của bạn rõ nét hơn đây các bạn này lập khi các bạn di chuyển thì nó sẽ di chuyển theo luôn các bạn bởi vì cái độ trễ của nó sẽ là không giây đấy, khi cam mắt cam chúng ta di chuyển đi đâu lập tức là ở trên hình ảnh của nó sẽ quay đến đấy luôn các bạn nhé và thì, kèm theo đó là nhiều chức năng như chụp ảnh này chụp ảnh đã lưu này các bạn này quay video này quay video này hiện cho chúng ta ở cái đoạn video đang quay trên này nhá ngày giờ nó sẽ hiện trên góc bên trái màn hình của chúng ta Đấy, đó chính là ngày giờ rất là rõ nét với ngày giờ thực của chúng ta và chúng ta có thể đảo chiều được camera như là khi chúng ta đặt sơ suất đặt nhầm camera này Đấy, sang trái sang phải này test cho bạn xem này sang trái sang phải các bạn thấy chưa lên trên và xuống dưới này đó các bạn này đó bạn thấy chưa và khi bạn muốn kết nối cái mạng 3G của chúng ta có thể xem được từ xa qua điện thoại di động của chúng ta đây đầu tiên tôi cho bạn xem qua hình ảnh và đoạn video mới chụp này đây hình ảnh vào Slapnot này đây nha bạn nhé hình ảnh mới chụp này cực kỳ là nét luôn và cái phần recording này đó chính là cái đoạn video chúng ta mới quay lại các bạn nhé còn các bạn muốn xem lại hình ảnh nó đã quay mà khi chúng ta chưa xem trực tiếp chỉ việc tháo để nhớ ra thôi là chúng ta có thể xem được bây giờ tôi hướng dẫn các bạn để các bạn có thể xem được trực tiếp từ xa qua điện thoại di động chúng ta các bạn sẽ vào cài đặt này vào device setting này wifi config và nó hiện lên cho chúng ta một tên wifi tại gia đình của chúng ta chúng ta chỉ việc kết nối với wifi điền mật khẩu các bạn nhé và nó hỏi lại chúng ta một lần nữa là mật khẩu đã đúng chưa các bạn việc nhấn ok và khi bạn nhấn ok xong rồi bạn trở ra màn hình chính cho tôi chờ trong vòng một hai phút khi nào camera chúng ta hiện online trở lại như thế này là bạn có thể bật mạng 3G lên bất kể khi các bạn ở nơi đâu bạn xem được ví dụ các bạn cách đồng hồ 100 đến 200 km các bạn vẫn có thể xem lại và theo dõi lại được về cái hình ảnh trực tiếp trên cái đồng hồ của chúng ta các bạn nhé đó chính là cái cách sử dụng của cái camera ngụy trang đồng hồ treo tường sang trọng này các bạn này đó, sử dụng rất là đơn giản chỉ một vài thao tác là chúng ta có thể sử dụng được về cái mẫu camera của nó rồi các bạn nhé và đấy, vừa rồi tôi đã giới thiệu đến các bạn đó chính là cái mẫu camera ngụy trang đồng hồ treo tường đấy, bằng số thì ở video sau tôi sẽ giới thiệu đến các bạn đó chính là mẫu đồng camera ngụy trang đồng hồ đeo treo tường điện tử để các bạn có thể đấy, đi keo đi theo kịp thời đại công nghệ số 4.0 thì các bạn cần tư vấn về sản phẩm hay là cần được tư vấn mua hàng các bạn có thể liên hệ cho tôi qua số điện thoại 0983 773333 và 0963 773 666 cửa hàng nhà tôi sẽ nhận giao hàng toàn quốc bảo hành miễn phí và tư vấn 24 trên 24 cho tất cả các bạn đấy đây Đấy, và video này tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và lắng nghe video của tôi.